Xin chào mọi người, mình xin hướng dẫn mọi người mua hàng Mua hàng mọi người có thể là kích vào đường link này, link mua hàng này, link được thành viên này Kích vào link mua hàng thôi và dưới video sẽ mua tại video <coughs> Đây, ra trang web này VN C Ra trang web này này Đăng nhập đăng nhập mã thành viên đấy mình mã thành viên thì mã thành viên của mình đăng nhập vào văn phòng của tôi tiếp theo vào mục quản lý đặt hàng mua sắm này. đây là các uh, sản phẩm mình muốn mua sản phẩm là kích sản phẩm đó mình đang yêu cầu của sản phẩm này đi sản phẩm nâng cơ mặt chi tiết ở bên dưới nhá hướng dẫn tất bên dưới thành phần mình vào chỗ vào dọ hàng này ok mình nếu mình muốn mua thêm một sản phẩm khác thì mình lại làm tiếp tục cái đấy và sẽ này mua thêm sản phẩm này đi đây cho nó rõ hàng này ok rồi đấy cái rõ hàng của mình như vậy hai rõ này thì mua hàng thì kích cái chữ rõ hàng đây này. ấn rõ thanh toán nếu mà không muốn mua sản phẩm này thì có chữ xóa này xóa mình đặt hàng nhé mua thì anh sẽ đặt hàng thông tin người nhận tên chỉnh nha phù hợp Tân Sơn xã Tân Phố chỗ này chi tiết thế là thêm số nhà khu thôn ừ. Đây, vừa về tiếp theo ấn chữ tiếp theo làm lại một lần nữa để địa chỉ rõ ràng có cộng tiền 2 triệu 190 nghìn có hai hình thức thanh toán thanh toán visa cái visa master này có đây mọi người nhập số trên thẻ này ngày tháng năm hết hạn này ba cái mã xuống sau rồi sau đó là thanh toán xong có OTP về là điện thoại tin nhắn mọi người nhập vào và thanh toán là xong mình ờ, sẽ thanh toán bằng cách thứ hai đó là thanh toán trực tuyến là đây số tiền có đây có rất nhiều ngân hàng này mình thanh toán công Vietcombank này banh này nhập số thẻ của mình này trên thể trên trên chủ thể không, không giấu nhé tiếp này tiếp tục bạn chập vào xuất hiện OTP về tin nhắn với điện thoại nhập số đã vào năm sáu một tháng tám chờ một chút đang xử lý ừ. cứ bản như thế thành công rồi khoảng 3-4 ngày là hàng sẽ về mọi người nhé tin nhắn trên điện thoại đã trừ tiền hai triệu một trăm chín mươi nghìn thành công tuy nhiên thông báo thành công công ty sẽ chuyển qua số điện thoại của bạn mã số tài hàng này số thanh toán này à. ok tạm dừng tại đây